Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự lúc 21 giờ của Đài truyền Việt Nam. Đây là bản tin đặc biệt về cơn bão số 3. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin cập nhật về cơn bão này qua phần trình bày của phóng viên Thúy Quỳnh từ trung tâm hình uh, trung tâm uh, thời tiết và cảnh báo thiên tai. Xin mời chị Thúy Quỳnh. Chào anh Tuấn Dương và xin kính chào quý vị khán giả. Trong một tiếng qua diễn biến bão số 3 rất nhanh, lúc này tâm bão đang áp sát đất liền của tỉnh Quảng Ninh, thể hiện là gió ở hai trạm Móng Cái và Cô Tô đã chuyển hướng. Nếu như giờ trước ở Móng Cái là hướng gió Đông Bắc và ở Cô Tô là gió Tây Bắc thì từ 20 giờ đã chuyển sang hướng lần lượt là Đông và Tây Nam, chứng tỏ là bão đang ở giữa hai trạm này. Cường độ gió thì cũng đã mạnh lên, tại Móng Cái cũng đã mạnh lên tới cấp 7. Phạm vi ảnh hưởng của bão vẫn rất rộng, bán kính gió mạnh trên cấp 10 là từ 70 đến 100 km, còn gió mạnh trên cấp 6 là từ 250 đến 300 km. Như vậy là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi là tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực đầm Hà Tiên Yên của Quảng Ninh với cường độ cấp 9, cấp 10 và giật cấp 11, cấp 12. Sau đó thì bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Trong đêm ngày hôm nay thì gió sẽ mạnh thêm Quảng Ninh đến Nam Định và thậm chí là nằm phía sâu trong đất liền như là Bắc Giang hay Lạng Sơn, gió sẽ mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Các tỉnh còn lại ở khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, gió sẽ mạnh cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8. Ở Vịnh Bắc Bộ, gió vẫn mạnh cấp 8, cấp 9. Riêng Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn hay Cát Hải sẽ là gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 14, cấp 15, sóng biển cao từ 5 đến 6 mét khiến biển động dữ dội. Ngoài gió mạnh, đêm nay ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa mưa to và riêng đối với khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc thì có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến sẽ là từ 100 đến 200 mm. Và trong đó thì khu Đông Bắc và ờ, phía Bắc của đồng bằng Bắc Bộ và cả Trung Du Bắc Bộ sẽ là 200 đến 300 mm. Lượng mưa lớn lại chút xuống dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn từ đêm nay đến trưa ngày mai thì nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi sẽ là rất cao. Còn đối với khu đô thị ở đồng bằng thì sẽ xảy ra hiện tượng ngập lụt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin được quay trở lại trường quay. Xin cảm ơn chị Thúy Quỳnh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của cơn bão, trong buổi tối nay thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát đã cùng đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh Quảng Ninh là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của cơn bão số 3. Hiện nay cơn bão mạnh cấp 11, cấp 12 chỉ cách Quảng Ninh từ 70 đến 80 km Dự kiến khoảng 22 giờ đến 23 giờ tối nay sẽ vào tới Quảng Ninh. Cụ thể tâm bão rơi vào các huyện Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà. Vì vậy các huyện của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là ba huyện có thể chịu ảnh hưởng nặng nhất, phải cảnh giác, kịp thời huy động các lực lượng, phương tiện, nhiên liệu ứng phó kịp thời, phải có người phụ trách thường trực tại các xã phường thị trấn để xử lý khi có sự cố xảy ra. Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh chưa có thiệt hại nào xảy ra về người và tài sản. Kính thưa quý vị, Vân Đồn là một trong những khu vực được xác định chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự tại đây, gió đã mạnh dần lên và để cung cấp đến khán giả tình hình mưa bão tại đây, phóng viên Liên Liên đang có mặt tại hiện trường. Xin mời chị Liên Liên. Xin chào anh Tuấn Dương. Tình hình thời tiết hiện nay ở đây thì lượng mưa cũng như là cường độ gió đã có phần giảm đi. Và hiện nay thì trên địa bàn huyện Vân Đồn thì điện đã bị mất do cái đường dây bị đứt và theo như các cơ quan chức năng thì khó có thể khắc phục được trong đêm nay. À, dự báo thì cơn bão số 3 sẽ đổ bộ vào các khu vực như từ huyện Vân Đồn cho đến Móng Cái à, vào khoảng từ 10 giờ cho đến 12 giờ đêm nay. À, và như vậy thì chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi là à, bão sẽ đổ bộ. À, và để tránh thiệt hại tối đa do bão gây ra thì hiện nay à, chính quyền địa phương ở đây đã dốc toàn bộ lực lượng để tập trung ứng cứu nếu như có sự cố xảy ra. À, và theo ghi nhận đến thời điểm lúc này thì chưa có thiệt hại thiệt hại về người và của ở huyện Vân Đồn cũng như ở một số các huyện lân cận. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về tình hình mưa bão ở huyện Vân Đồn cũng như một số các huyện lân cận trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin trở lại với trường quay. Xin cảm ơn chị Liên Liên. Kính thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì đến thời điểm này bão số 3 đã tiến sát khu vực huyện đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Bạch Long Vĩ của thành phố Hải Phòng. Và hiện giờ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi thông báo đã kết nối được với ông Nguyễn Đức Thành là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Xin lỗi chào ông Thành ạ, à, ông có nghe rõ không ạ? Vâng, vâng, tôi nghe rõ ạ. Dạ vâng, à, thưa ông xin ông cho biết là tính đến thời điểm hiện nay thì diễn biến của cơn bão tại à, Cô Tô là như thế nào ạ? À, thời điểm này thì ờ, tâm bão đang đi đúng vào huyện Cô Tô. À, ngay từ trưa nay tầm khoảng 10 giờ trưa thì à, Cô Tô đã bắt đầu có gió cấp 5, cấp 6 và đến ờ, tầm khoảng cuối giờ chiều vào ờ, tầm 18 giờ thì ờ, gió đã có cấp 7 cấp 8 và giật cấp 9 cấp 10 và hiện tại thì gió ở Cô Tô đang duy trì ở gió cấp 9 và giật cấp 10 cấp 11 và lượng mưa thì hiện tại chúng tôi đã đo được là tổng lượng mưa là khoảng trên 160 mm Dạ vâng, à, vậy thì ông có thể cho biết là để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như là tài sản của người dân thì chính quyền địa phương đã triển khai những biện pháp như thế nào trong thời gian qua không ạ? Thưa ông. Ở ờ, trong mấy ngày vừa qua thì uh, Ủy ban dân huyện, ờ, các ngành chức năng của huyện đã tập trung vào việc uh, thông tin tuyên truyền cho người dân, uh, tập trung kêu gọi các cái tàu thuyền vào nơi tránh trú và đến 7 giờ 30 sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thành việc kêu gọi 533 tàu thuyền đi vào các nơi tránh trú an toàn và đã thực hiện ờ, cấm biển từ 7 giờ 30 sáng nay. Và đến 15 giờ chiều ngày hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thành việc sơ tán 45 hộ dân ra khỏi các cái nhà yếu ờ, đến các cái nhà kiên cố và huy động lực lượng ờ, thanh niên, nhân dân, quân đội thì biên phòng gia cố hai cái điểm sung yếu bảo vệ khu dân cư vừa dùng hơn một nghìn bao cát để các lọ sắt để gia cố thế và chúng tôi đã phân công các cái ngành chức năng các đơn vị trong ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của huyện huy động lực lượng ờ, thường trực ờ, chuẩn bị ứng phó với những điều kiện xấu xảy ra. Dạ vâng, à, xin được à, chân thành cảm ơn ông à, Nguyễn Đức Thành đã liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ sớm liên lạc lại với ông để tìm hiểu thông tin cụ thể hơn tại địa phương. Vâng, Kính thưa quý vị, ơn. hiện nay thì tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, gió cũng đã xuất hiện ngày càng mạnh hơn. Phóng viên Việt Cường đang có mặt tại đây sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết. Xin mời anh Việt Cường ạ. Vâng thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì chúng tôi đang có mặt tại quận Đồ Sơn và ở thời điểm này thì gió trên địa bàn đã cấp 6 cấp 7, đang có mưa khá là to và đường phố thì gần như là vắng bóng người qua lại. Các nhà hàng kinh doanh dịch vụ du lịch thì đều đã đóng cửa từ sớm và chẳng chống chắc chắn. Một số cây cây trên đường cũng đã bị ngã đổ và hiện tại thì ở trên địa bàn Đồ Sơn có một số phường xã đã có hiện tượng mất điện À, và hơn 40 hộ dân nuôi trồng thủy sản cũng như một số em ở trung tâm khuyết tật thì đã được đưa vào nơi trú tránh bão an toàn à, và trên địa bàn huyện Cát Hải thì đã có hơn 700 thuyền với trên hơn 240 lao động đã được à, di rời đến nơi an toàn và ừ, chúng tôi cũng đã có mặt ở Đồ Sơn với những trong những cái đợt bão trước thì có thể nhận thấy rằng đợt bão này bão vào với sức gió không phải là quá mạnh Ờ, và mưa không phải quá to. Tuy nhiên thì ờ, Đồ Sơn cũng đã có cái sự ờ, chuẩn bị rất là chủ động và ứng phó kịp thời với những cái tình huống xảy ra. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và là trưởng ban tìm kiếm cứu nạn và à, phòng chống lụt bão của thành phố cho biết là gần 400 khách du lịch đang có mặt ở trên huyện đảo Cát Hải à, cũng đang à, được bảo vệ an toàn và khi nào bão tan với điều kiện cho phép thì họ sẽ được trở về đất liền. Tính đến thời điểm này thì trên toàn địa bàn thành phố Hải Phòng chưa nhận Ờ, được những cái thông tin thiệt hại về người và vật chất. Tuy nhiên thì ờ, chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong đêm nay ờ, với cái sự đi qua của cơn bão này thì cái tin thiệt hại đó vẫn sẽ tiếp tục đến với quý vị trong vào ngày mai với việc không có một cái thiệt hại nào. Còn bây giờ thì xin trở lại với trường quay. Xin cảm ơn anh Việt Cường. Kính thưa quý vị, để cập nhật diễn biến mới nhất về tình hình của cơn bão số 3 thì phóng viên Mai Ngọc đang có mặt tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương sẽ cung cấp đến cho quý vị và các bạn thông tin về cơn bão này. Xin mời chị Mai Ngọc. Vâng, xin chào anh Tuấn Dương. Thưa quý vị và các bạn, à, lúc này thì tôi vẫn đang có mặt tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và ngay bên cạnh tôi là bà Đặng Thanh Mai, Phó Giám đốc Trung tương Khí Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương sẽ đưa đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về cơn bão số 3. Vâng, xin chào bà. Ờ, thưa bà, lúc này thì ở Hà Nội thì có thể cảm nhận thấy rằng là những cái cơn mưa rất là to. Vậy thì ờ, không biết lúc này vị trí của cơn bão số 3 nó đang nằm ở đâu rồi ạ? Bão số 3 hiện giờ đã cập bờ ờ, địa phận cái tỉnh Quảng Ninh với tốc độ gió là cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, 12 và đi sâu vào đất liền theo hướng Tây Tây Bắc. Bão đã bắt đầu gây mưa to trên đất liền các vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cũng như là vùng đồng bằng. Vâng, vậy là bão đã cập bờ. Vậy thì hệ quả thời tiết nào sau bão là điều mà chúng ta đang phải đáng lưu ý ạ? À, hoàn lưu của bão số 3 sẽ gây một cái đợt mưa ờ, lớn ở trên khu vực Bắc Bộ với tổng lượng mưa trung bình phổ biến từ 100 đến 200 mm ở vùng núi phía Bắc và Đông Bắc. À, có các nơi có thể đạt lên trên từ 250 đến 300 mm. Riêng vùng đồng bằng và vùng phía Tây Bắc thì lượng mưa có thể từ 50 đến trên 150 mm. À, ờ, do mưa lớn thì có khả năng trên cái vùng núi ờ, và đồng bằng trung du bắc bộ sẽ có khả năng có xuất hiện một đợt lũ với ờ, biên độ các cái sông lũ ở các sông miền núi có thể đạt đến cái báo động hai báo động 3 và trên báo động 3. Theo cái dự tính của chúng tôi thì lũ ở sông Lục Nam trên sông Tha tại Yên Bái có khả năng đạt đến báo động 3, sông Lô sông có thể đạt ở báo động 1 và sông cầu sông thương thì có khả năng đến à, ở báo động 2 đặc biệt là cần lưu ý là lũ ở các cái sông suối nhỏ có thể lên rất cao với biên độ từ 6 đến 8 mét À, do cái mưa lớn và xảy, uh, gây ra trong cái thời gian ngắn với cường suất lớn thì uh, bà con phải đần phải đề phòng cái lũ quét sạt lở đất xảy ra ở các cái vùng núi uh, dốc với cái cường nơi có một cái mưa có cái cường độ lớn. Vâng, xin được cảm ơn bà Thưa quý vị và các bạn, à, vậy là bão số 3 đã cập bờ cách đây ít phút và đúng theo như dự báo của chúng tôi. Ờ, nó đã cập bờ với gió mạnh là cấp 9, cấp 10 và giật tới cấp 11, cấp 12. Và lượng mưa được dự báo ở sau bão đó vẫn là từ 100 đến 200 mm. Có nơi thì còn có thể là sẽ trên 300 mm. Ở khu vực Tây Bắc hay là Đồng Bằng thì lượng mưa có thể là từ 50 đến 150 mm. À, lượng mưa thì dồn dập và diễn ra trong một thời gian rất là ngắn. Vì vậy, ờ, trong thời điểm hiện tại thì ở vùng núi Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên hay là Cao Bằng là những điểm đang được đề cao về việc là bà con phải đề phòng cảnh giác trước các hiện tượng như là lũ quét hay là sạt lở đất. Còn trong đêm nay và sáng sớm mai khi mà mưa lan rộng ra hơn nữa thì các tỉnh như là Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang hay là Lào Cai và Yên Bái cũng sẽ nằm trong vùng cảnh báo phải đề phòng cao với các hiện tượng như lũ quét và sạt lở đất. Vâng, đấy là những thông tin mới nhất mà chúng tôi đã cập nhật được tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Và tình hình diễn biến của cơn bão sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo. Còn bây giờ, xin được trở lại với trường quay. Xin cảm ơn chị Mai Ngọc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 21 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số 3 trong các bản tin tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.